Đối với tập tin Excel có nhiều sheet để quản lý. Ví dụ chúng ta sẽ list chuột phải vào từng sheet. Lệnh rename đều để đổi tên, delete là để xóa, insert là chèn một sheet mới. Dù ta chèn thêm một sheet mới. Để xóa chúng ta sẽ chọn delete. Này để di chuyển, khi đó sẽ mở hộp thoại move or copy. Đừng để chọn tất cả các sheet là select all sheet Để vẽ đồ thị đầu tiên đặt dữ liệu con trỏ trong vùng dữ liệu vào insert chúng ta sẽ chọn sạc. Ở bước 1 chúng ta sẽ chọn dạng đồ thị ví dụ line là đường thẳng, spine là hình bánh, column là hình cột, sau đó list nét để qua bước 2. Ở bước 2 chúng ta sẽ list chọn dữ liệu phân bố theo cột hay dòng, ví dụ chúng ta chọn là dòng. List vào mũi tên màu đỏ để chọn vùng dữ liệu cho đúng. Sau đó chúng ta list vào nút nét. Ở bước 3, chúng ta sẽ chú thích. Ví dụ chú thích ở đây là tình hình kinh doanh. Ở cột trục x chúng ta sẽ đặt là năm và trục y chúng ta sẽ đặt là triệu đồng. Thẻ S dùng để hiển thị các tiêu tiêu đề của trục x và trục y. Gridline là thể này dùng để hiển thị các lưới dữ liệu. Legend để thể hiện hộp chú thích. Data Label là hiển thị các chú thích về các cột dữ liệu. Data Table là để hiện bảng dữ liệu cho sử dụng nét để qua bước 4. Ở bước 4 chúng ta muốn dữ liệu đồ thị sau khi vẽ hiện ra trên cùng một trang chúng ta chọn là Add Object In và nếu muốn đồ thị hiện ra một trang mới chọn là Add New Sheet, sau đó click vào nút Finish. Đây là đồ thị sau khi đã được vẽ nằm trên cùng một trang so với dữ liệu. Đây là thanh công cụ để hiệu chỉnh đồ thị. Để hiệu chỉnh đồ thị, chúng ta sẽ click vào. Dù click vào đây, chúng ta sẽ chọn lại phong tiếng Việt. Double click vào các biểu tượng để mở ra học thoại là data format data series để hiệu chỉnh màu sắc cũng như là dữ liệu, vân vân.